thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Brighton và Arsenal thì trước khi mình vào mình nhận định thì à, hết hôm nay mình sẽ nhường lại cái kênh này cho thằng em của mình để thằng em của mình à, nhận định thì anh em nào mà thì mình sẽ để lại cái kênh này cho thằng em của mình làm thì anh em nhớ ủng hộ thằng kênh kênh của thằng em mình nó là chính là thằng bài cao tiếng nha anh em thì nay chuyển qua nhận định bóng đá thì anh em nhớ ở lại ủng hộ thằng em mình thì à, hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thì nếu mà anh em cũng biết rồi trong cái phần nhận định á, thì anh em mình cũng đã được đào tạo qua một lớp chuyên môn rồi anh em mình mới vào nhận định và bình luận cho tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận Brighton và Arsenal à, thì Brighton gặp Arsenal vào lúc 0 giờ 30 nha anh em thì anh em cũng biết 0 giờ 30 là nó vừa bắn pháo bông được 30 phút thì anh em cũng vào coi uh, trận đấu anh em đấu trận đấu năm mới để anh em có một cái lời trong năm mới đặng cho nó suôn sẻ năm mới luôn anh em thì bởi vậy mình mới nhận định cái trận đấu này cho tất cả anh em để anh em có có thể một cái mã kèo trong năm mới anh em chơi hiệu quả nhất thì anh em cũng thấy hiện tại Arsenal đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng với 40 à, điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó thằng Brighton có cái phong độ cũng rất tốt nha anh em đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 15 vòng đấu. Thì trong những trận gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Brighton đang có cái phong độ cũng rất tốt nha anh em. Thắng trận gần nhất trước Southampton với tỷ số là 3-1 thì trước đó tình đã cúp liên đoàn thì tình đã không đều và giao hữu thì tình hòa với Aston Villa luôn anh em thì còn trước đó tình đã đá cái cúp liên đoàn là tình đã ăn Arsenal với cái tỷ số là 3-1 thì cúp liên đoàn thì anh em cũng biết Arsenal nhiều khi nó tung đội hình 2 đội hình 3 ra đá cũng không chừng thì cái này còn đấu giải ngoại hạng Anh thì Arsenal nó sẽ tung cái đội hình khác nha còn anh em thấy cái phong độ của Arsenal trong 10 trận gần nhất Arsenal chỉ mới thua 3 trận và giao hữu thì Arsenal để thua trước Juve trước đó nữa thì à, thua bà Brighton à, nè anh em còn lâu lắm rồi bà thua trước à, cúp C1 C2 nha anh em cúp C2 thì anh em thấy ở ngoại hạng Anh thì uh, Arsenal chưa để thua trận nào Arsenal chỉ để thua cúp liên đoàn và giao hữu và ở C2 thôi còn Arsenal chưa để thua trận nào trong cái cúp uh, ngoại hạng Anh hết nha anh em thì cái trận này anh em có thể xem xét và vào cái mã kèo Arsenal được còn trong cái lịch sử đối đầu á thì anh em thấy trước đó những lần gặp nhau gần nhất của Arsenal và Brighton thì Brighton toàn thắng Arsenal với cái tỷ số cách biệt không anh em từ một bàn thì Arsenal chưa thắng được Brighton trong những lần gặp nhau gần nhất còn trước đó trước đó thì ờ, cũng năm 2021 mùa giải 2021 22 thì ờ, Arsenal toàn thắng Brighton đây anh em cũng coi hai trận 21 hoặc là hai trận 20 thì à, Arsenal toàn thắng Brighton với tỷ số cách biệt từ một bàn tới hai bàn thì cặp năm nay cái phong độ của thằng Arsenal đang rất là tốt trong những trận gần nhất rồi anh em cũng có thể vào tin tưởng Arsenal vào trận này được nha thì anh em thấy thằng Brighton nó chơi thành tích trên sân nhà của thằng Brighton là nó để thua một trận hòa một trận và thắng được một trận trước Chelsea với tỷ số 4-1 thì Chelsea không còn gì phải bàn cãi rồi anh em trong cái mùa giải này thằng Chelsea nó đang rất là xa sức trong cái trận trận đấu gần nhất nó đang bị khủng hoảng về kinh tế nha anh em còn anh em thấy thành tích chơi trên sân khách của Arsenal thì anh em thấy trong cái giải đấu ngoại hạng Anh thì Arsenal toàn thắng chơi trên sân khách toàn thắng và ờ, để thua trên sân khách là thua trước cái cúp C2 là BSV thôi thua trước cái tỷ số 2-0 còn cái đội hình dự kiến của hai đội thì anh em thấy Brighton chơi với sơ đồ 4-2-3-1 còn bên phía Arsenal chơi với sơ đồ 4-3-3 thì anh em thấy cái hàng công cao nhất vẫn là những cái tên quen thuộc của Arsenal và ờ, Arsenal nha anh em. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Arsenal đang chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Arsenal chấp 0.5 cho mình. Còn kèo góc, kèo thẻ, tài xỉu 2.5 thì anh em không nên vào. Sợ trận này nhiều khi à, Arsenal ăn với tỷ số 1-0 hoặc là 2-0 thì anh em nằm tài thì rất là bất lợi cho anh em nha. Bởi vậy mình phiên anh em nên nằm mã kèo Arsenal. Tại sao mình phiên anh em nằm Arsenal? Thì anh em thấy Hiện tại Arsenal đang đứng ở vị trí đầu bảng với 40 ờ, điểm. Nếu mà trận này Arsenal không thắng mà Arsenal để hòa hoặc thua thì Man City nó sẽ dí lên cận kề và trận sau cái trận sau là thằng Arsenal nó sẽ gặp mà đây cái trận sau thì Arsenal sẽ gặp Newcastle thì Newcastle nay có cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại thì hoàng tử đã mua lại cái câu lạc bộ Newcastle và chơi với cái một cái chiến thuật là cầu thủ trẻ rất là nhiều chơi với với nhiều cái phương án khác nhau thì Newcastle bây giờ hiện tại là đang có cái phong độ tốt ngoài hàng Anh dữ lắm nha anh em bởi vậy Arsenal gặp Newcastle thì có không nắm chắc được phần thắng thì bởi vậy trận này Arsenal phải quyết tâm thắng Brighton với tỷ số cách biệt tối thiểu là 1-0 hoặc là 2-0 để Arsenal nắm giữ vững cái chức ừ, ngôi ờ, nắm giữ vững cái ờ, ngôi vị đầu ờ, ngoại hạng Anh nha anh em để chắc ăn là vô địch năm nay cho Arsenal tại vì Man City cũng đang dí cận kề rồi anh em thì Newcastle đang đứng ở vị trí thứ ba Newcastle đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng chứ không phải yếu vì trận sau Arsenal mới gặp Newcastle bởi vậy mình phiên anh em trận này cứ nằm vào um, Arsenal mạnh tay cho mình còn những anh em nào đang xem chơi bên ngoài qua thầu qua cọ anh em cứ liên hệ trực tiếp về Zalo hoặc là Telegram của mình thì mình nhận định trận này là trận cuối thì hai lúa cũng uh, chào tạm biệt anh em thì để là cái kênh cho thằng em của mình là thằng bài cao tiếng nó vào nó nhận định thì anh em của mình à, trong cái nhóm nhận định cũng được đào tạo qua chuyên môn hết rồi anh em ai cũng nhận định giống như ai thì anh em tin tưởng à, anh em của tụi mình thì anh em cứ vào kèo anh em chơi cùng à, mình thôi thì lúa mình cũng đã gặt thì nay mình chờ về mình gặt lúa cắt lúa đầu phơi lúa đầu bán lúa xong cái mình vào trận với anh em nữa thì hẹn gặp lại anh em ở à, à thời gian mình trở lại nha thì chào tạm biệt anh em